Hello, hello anh em. Vâng, iPhone 12, ờ, 12 Pro Max, 12 Pro. Năm nay thì phải nói là cái cơn sốt của 12, 12 Pro Max và 12 Pro nó đang rất là mạnh và cái điều đặc biệt là hiện tại chúng ta mua hàng chính hãng rất là rẻ rồi. Nhiều khi còn rẻ hơn cả hàng sách tay cơ. Mỗi tuần là không sẵn hàng thôi, nhưng yên tâm nhá, mà em mở điện thoại siêu rẻ đang rất là sẵn hàng, đang rất là sẵn hàng luôn anh em nhá à, màu trắng và màu vàng thì không sẵn đâu nhưng mà màu xanh và màu đen bản 128 và bản 256 đang rất là sẵn hàng và giá cũng rất là cạnh tranh và rẻ luôn chắc chắn là giá thuộc dạng rẻ nhất ở Việt Nam luôn thế nên là anh em muốn xem và mua 12 Pro Max ấy thì anh em có thể vào website bên mình là mnm.vn để tham khảo giá nhá thực ra ấy thì uh, uh, quảng cáo một chút thế thôi chứ hôm nay mình không phải làm clip uh, ờ, bóc hộp hay là review hay là hướng dẫn chọn mua 12 Pro Max đâu bởi vì 12 Pro Max cũng chưa hàng fake cũng chưa có hàng à, à, chưa có hàng dựng bởi vì nó mới quá mà bây giờ toàn hàng mới rồi khi nào mà có live lưu ấy thì mình sẽ làm hướng dẫn chọn mua 12 Pro Max anh em nhưng ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ làm clip hướng dẫn chọn mua cái khác đó là cái củ sạc này đó củ sạc 2 mắt để có thể dùng được cho 12, 12 Pro và 12 Pro Max hoặc là những cái máy đời thấp hơn như 11 và 11 Pro nó đang có nhiều rất là nhiều vấn đề đó bởi vì là anh em biết năm nay thì Apple có một cái um, cái mới mà chưa hề có tiền lệ đó là khi bán ra những chiếc điện thoại mới của năm 2020 và sau này là năm 2021 về sau ấy thì Apple nó sẽ theo cái hộp mỏng như thế này đó hộp mỏng như này sẽ là như nào bên trong nó sẽ không có củ sạc và nó chỉ có điện thoại và một cái dây cáp uh, à, à, uh, USB Type C Lightning thôi và sẽ không tặng theo củ sạc không tặng theo tai nghe đó thế nên là vấn đề là khi mua những chiếc máy này ấy bắt buộc anh em phải mua củ sạc để dùng đúng không mà mua củ sạc để dùng ấy uh, có thể sẽ mua về hàng đểu và hàng đểu sẽ bị như nào thứ nhất là bị cháy nổ và hỏng Apple sẽ không bảo hành cho những cái vấn đề dùng của sạc đều và bị cháy nổ và hỏng đâu nhá Apple sẽ không bảo hành và khi anh em bỏ ra 30 triệu để mua một chiếc máy và mua phải một cục sạc đều mà lại giá thành nó rất là cao bởi vì hiện tại bây giờ người ta đã đánh vào tâm lý những người mua được 12, 12 Pro và 12 Pro Max ấy đều là những người đang có thu nhập cao, thu nhập tương đối tốt ấy, thế bỏ tiền ra mấy trăm nghìn để mua cục sạc nó rất là đơn giản thôi đúng không? thế nên là khi mua vải cô sáng đẻo với mức độ lợi nhuận rất là cao và người ta không quan tâm gì đến cái việc mà khách hàng sau này sẽ bị như thế nào người ta chỉ quan tâm đến bảo hành cổ sạc của người ta thôi vấn đề là khi khách hàng bị cháy nổ apple người ta sẽ không bảo hành cho những cái vấn đề đấy thì khách hàng sẽ phải là người chịu thế nên là mình phải làm cái clip hướng dẫn cho anh em chọn mua cổ sạc này nhá bởi vì bên đây giờ cổ sạc fake rất là rẻ rất là nhiều rồi rất là nhiều không phải ít đâu bên mình thì chỉ có của củ chính hãng thôi đấy bởi vì hiện tại bên bên mình đang nhập của chính hãng của phân phối bởi dầu khí này fpt này uh, chính hãng luôn nhập khẩu trực tiếp luôn và hóa đơn chứng từ đầy đủ luôn thì bên mình không phải lo lắng gì cả nhưng mà bên mình chỉ lo lắng có những người khách hàng người ta mua phải những củ sạc đẻ mà hỏng máy của bên mình bán ra thôi thì sẽ mang tiếng bên mình ra thì mình phải làm cái clip này nhá thì việc đầu tiên là mình sẽ bỏ những chiếc 12 Pro Max này sang một bên ok và mình sẽ chỉ quan tâm đến cái sản phẩm chính này thôi đó là củ sạc này ok cái nền này nó là cái nền bàn nó là màu trắng mình sẽ lấy một cái màu khác nhá cho anh mượn cái cái cái lót màu khác nào ok nhá thằng em mình đã có một cái à, cái đệm màu à, cái cái miếng miếng lót màu màu đen đây thì nó dễ hình dung thế đấy nhá thì đầu tiên ấy mình phải nói là bên mình đang bán củ sạc chỉ có củ hạc sạc chính hãng phân phối trực tiếp và hóa đơn chứng từ đầy đủ thì tiêu chuẩn sạc sẽ là tiêu chuẩn của Việt Nam đúng không đó ngay bên này chúng ta có thể nhìn thấy là có chân tròn này đó thì cái này thì anh em yên tâm rồi tiếng Việt đầy đủ đây thì đây là hàng chính hãng nhà giá niêm yết tại FPT đang bán bây giờ là rơi khoảng một triệu nhưng mà tất nhiên ở bên mình bán sẽ rẻ hơn một chút Hiện tại bên mình đang bán bây giờ đầu năm 2021 thì bên mình đang bán với củ sạc này mức giá là 750 nghìn Có khuyến mại cho anh em mua máy tại cửa hàng giá được 100 nghìn là còn 650 nghìn Các anh em là mua thẳng là 750 nghìn Đó hàng chính hãng, hai 21 chính hãng nhá Và cái vấn đề hiện tại bây giờ rất nhiều, rất nhiều người đang bán cái củ sạc này Trông hộp cũng xịn rồi Đó anh em nhìn nhá, rất là giống này Nhưng đây là củ sạc fake Đó thì đây là củ sạc fake theo cái tiêu chuẩn sạc của Trung Quốc và Mỹ và Nhật Bản sẽ là hai chân dẹp Việt Nam sẽ không có hai chân dẹp nhưng chắc chắn là chị sẽ không có hai chân dẹp nhưng mình không phải nói là hai chân dẹp này là đẻo rất nhiều hai chân dẹp và các bạn ở trên thị trường đang bán với mức giá tầm khoảng ờ, khoảng 600 hoặc khoảng 600 nhé thì ờ, sẽ có hai chân dẹp xịn là sách tay đó nhưng mà rẻ hơn một một trăm thì các bạn nên chọn hàng chính hãng hai chân tròn như này còn nếu mà đã lỡ mua phải hai chân dẹp này thì lên xem cái clip này của mình để xem phân biệt có chuẩn hàng hay không còn đã, đã mua hai chân dẹp này thì cũng phải lên xem có chuẩn giống như mình làm hay không nhá thì việc đầu tiên hai chân dẹp hai tròn xịn hay đẻo thì nó đều làm siêu như này đó các bạn thấy không rất là xịn nhá đều có một cái siêu kiểu dạng dán như này không phải là chứ không phải là cái siêu dạng đi lông mà mà bọc vào xung quanh đâu nó đều có dạng dán và đều có tem gọi là mũi tên xanh như này đó siêu của nó hàng sách tay và hàng chính hãng ờ, cũng đều giống nhau và hàng fake cũng đều giống luôn đó các bạn nhìn nhá nhìn kỹ nhá đó này đó nhìn nó rất là giống nhá nhưng để đầu tiên nhá mình sẽ phân biệt qua về hộp trước bởi vì mình đã từng cầm vào cái hộp bản sách tay xịn rồi thì nó sẽ tương tự như này thế là mình sẽ nói chắc chắn là sẽ phân biệt được nếu các bạn để ý kỹ nhá thì việc đầu tiên là để phân biệt hai hộp này nếu cầm hai hộp trên tay sẽ rõ cái hộp hàng xịn đó thì các bạn phải nhìn thế này cái cái cái bên dưới này đấy đó các bạn nhìn nhá đây này cái bên dưới này thì nó sẽ làm rất là đẹp và đều nhá đây còn cái này này các bạn nhìn thấy hở không đây nó hở này đó nó hở này nó sọc sạch này đó, nó cắt bo nó sẽ có những vết cắt cắt như này và bo rất là to nhưng mà cái này nhá các bạn nhìn nhá nó sẽ rất là đẹp này nó nhỏ thôi này đó phải cầm hai cái trên tay thì mình mới nhận biết được cái sự khác biệt này đó cái thứ hai nhá về cái độ hoàn thiện của cái hộp này các bạn nhìn nhá chắc chắn nhá nó sẽ không có những cái như này đó nhìn cái độ hoàn thiện này ba lớp này cái này chỉ có hai lớp thôi nhá ba lớp này đó bạn nhìn nhá độ hoàn thiện của nó này đó đây nhìn thấy không các bạn nhìn không sơn rất là cao cái tiếp theo nữa là nhìn cái màu hộp cầm hai cái trên tay rất rõ cái màu hộp xịn bao giờ sẽ là trắng rất là tươi và cái hình củ sạc rất là rõ này nó sẽ không gồ gồ lên như là cái tai nghe airpods nhưng mà nó sẽ in rất là đẹp cảm tưởng như là là nhìn rõ những cái chi tiết vòng ở xung quanh đây còn cái này nhìn rất là mò này nhìn rất là mò và xấu này đó hình củ sạc nha các bạn nhìn đây kiểu như là photoshop và cắt ghép đây, những cái răng cưa ở bên dưới của cái ảnh sạc này đó cục xịn đây đó là cái đây nhá còn logo quả táo và cái chữ in này rất là giống rất là đẹp phông chữ rất là chuẩn luôn nó làm in phông chữ xịn luôn 20W power adapter này ubc này đó là rất khó phân biệt tiếp nữa là cái phần tem này thông tin đấy nhá thì hai cái này rất là khó giá nhưng mà mình có một cái củ sạc hàng chính hãng hàng sách tay vào đây thì nó dễ hơn nhưng các bạn có thể nhìn thấy nhá khi mà cái tem của chính hãng ấy nó in với cái độ sắc nét rất là cao và màu đen ở đây đó các bạn có thể nhìn thấy này cái tem này, này tem in tiếng việt đàng hoàng nhưng là do apple in chứ không phải việt nam in đâu nhá thế nên là nhiều cụm từ hơi là buồn cười một tí ví dụ như là ngô nhà đức này đó cái này là dùng ở google nó in ra thôi đó nhưng mà nó in rất là đẹp và cái sắc nét này còn và cái tem của nó rất là cắt ra đều nhá cái tem nhìn cái mép ra đều và dán rất thẳng nhá còn nếu mà hàng fake này cái tem này cảm tưởng như cắt bằng tay đây, có những cái vết lẹm đây đó các bạn nhìn đâu có những cái vết lẹm này đấy và cái chữ nó sẽ không được đều nét không đẹp đó đó, đó anh em nhìn nhá đấy tiếp nữa đến cái tem này là quan trọng này tem thông tin của sản phẩm đây tem thông tin của sản phẩm nó là cái dãy ờ, dãy số series ấy đó các các bạn này nhìn không nha dạ, anh em nhìn nhá đây thông tin đều dán dán dưới nó sẽ là tem ngoài và dán nhá bên dưới có thông tin của Apple này đây này đó thông tin này tương tự này như cái tem này ấy, nó sẽ có cái màu hơi buồn cười một tí và cái nét chữ nó không được đều lắm có chỗ đậm nét đậm nữa nha đây đó, củ sạc này đó nó có tên mã là MHZA 3 ZA trên A cái này là thông mã là HN trên A đó 20W đều in tương linh tương tự giống nhau giống nhau đúng không Make in Việt Nam sản xuất tại ờ, à của sạc xịn của mình đây sản xuất ở Trung Quốc của sạc này nó sẽ ghi là Make in Việt Nam mình hơi hơi lạ đó mua đi cách rồi này thiết kế bởi à, Apple in California những cái chữ này để in đều có thông tin tương tự nhưng mà sẽ có nét đậm nó nhạt không đẹp bằng cái nét này nhá đó bây giờ là hàng Việt Nam sẽ chuẩn là có in sản xuất năm tháng 12 năm 2020 đây sẽ không có tin ngày tháng sản xuất này nên sẽ không có nha đó tiếp nữa là đến số serial number này nó sẽ bắt chết tương tự giống này đó. khi đi mua hàng ấy khi đi mua hàng nhé các bạn lên đi yêu cầu nhà bán hàng người ta đưa cho hai cái hộp hai cái hộp này các bạn nhìn số c number liệu có trùng nhau không nếu trùng nhau chắc chắn là fake bởi vì hàng xịn chắc chắn là số c number của các cổ sản nó sẽ khác nhau nhưng mà yên tâm là Apple bây giờ cái bọn fake Apple bây giờ nó cũng cẩn thận lắm ví dụ như mình bán tai nghe RF11 của uh, AirPods ấy thì nó sẽ in hai hộp khác series luôn nhưng mà mình nên cứ nên yêu cầu nên yêu cầu sau là liệu nó có um, có giống hay không đó nếu mà giấu xe hai cái series giống nhau thì thôi đừng lấy nữa bởi vì cục sạc đẻo thôi nếu mà lấy giá hơn trăm nghìn thì được vì đây là củ sạc fake mà mình mua giá có 150 nghìn thôi nhá cú sạc này là mua mình mua đóng vai khách hàng mua giá là 150.000 thôi đó nếu 150.000 thì hai series giống nhau thì ok chứ nếu 150.000 mà bạn đòi hàng xịn thì không có đâu mình phải nói thật như vậy hàng xịn bây giờ phải trên 600 rẻ lắm là trên 500 là chắc chắn còn nếu hàng chính hãng như mình mình bán bảy trăm rưỡi cơ ra FPT mua là một triệu thế nên là khi các bạn xem mà giá mà tên trên 500 trên 600 mà các bạn thấy series trùng nhau các bạn đừng lấy nhé bởi vì hàng fake đó đấy là bên ngoài cái vỏ hộp này đấy có những cái tem nó dán đầy đủ như này còn bây giờ mình sẽ bóc ra bên trong nhá đằng sau nó in khá là giống này đó bây giờ mình sẽ bóc bên trong mình sẽ sẽ siêu luôn đây là của hạc phách nha đấy mình nói lại đây là của sạc phách này mình sẽ bóc siêu như xịn luôn này đấy các bạn nhìn nhá nguyên siêu này đó tem siêu như xịn luôn bạn thấy không đây và mình sẽ bóc này nha ô ở đâu à đây đây bên trong nhá đó các bạn nhìn không rất là đẹp nhá đây là củ sạc xịn này củ sạc chính hãng Việt Nam này đây mình bóc siêu luôn đấy nhá đấy cái siêu nó sẽ khó hơn này cái siêu này xé rất dễ này đây siêu này xé khó hơn này mà xé ra nó cứ sẽ có màu đục đục nó sẽ có màu đục đục nhá còn cái siêu này sẽ là trong suốt nhá đấy cũng là một cái phân biệt này đó cái siêu sẽ màu đục một cái trong suốt nhá đây mình sẽ bóc cục sạc này đây thì rút ra nhá đó đây là cổ sạc chân dẹp chân tròn có dạng ở Việt Nam còn đây là cổ sạc của uh, Nhật Bản này Mỹ và Trung Quốc nó sẽ dùng chân này đó thế là không phải là cái chân này một chữ Việt Nam nó không chuẩn đâu nhá chân này không thể có chữ Việt Nam được bởi chỉ có xuất sang Mỹ Nhật Bản và Hàn Quốc thôi à, và Trung Quốc và một số nước dùng chân dẹp này còn Việt Nam và à, Hàn Quốc sẽ dùng giống Việt Nam Hàn Quốc sẽ dùng chân tròn như này đó chỉ có Hàn Quốc Việt Nam nó dùng chân này nha đó anh em lưu ý như vậy nhá đây bên trong thì nó làm đầy đủ các phụ kiện sẽ là rất là giống nhau đây của Việt Nam đây sẽ có sách rất là dụng như này đó nhìn nhá đó, đầy đủ này rất là nhiều ngôn ngữ này tiếng Thái này các thứ tiếng này tiếng Trung Quốc tiếng Hàn Quốc này đó anh nhìn nhá rất là đầy đủ nhá đây này đó à, đây thông tin về ờ, nguồn điện này cứ này đây rất là đầy đủ này tất trắng là hàng fake nó sẽ làm giống luôn thậm chí của sách giống luôn đây mình lấy hàng fake đấy nhá đây nó sẽ nằm ở đây đây nó chỉ có một cửa thôi à khác khác đây nó giống cái này sao này đúng là nó giống cái này nó giống cái này cái này là chính hãng này cái giấy màu của nó in sẽ tối hơn này đấy đây cái chữ in rất là xấu nhá anh em nhìn nhá các bạn nhìn nhá này cái chữ in rất là xấu đậm nhạt khác nhau này đây không đẹp đâu như hàng xịn nào đây còn hàng xịn này đây nhìn cuốn sách của nó này đấy các chữ nó in đẹp thế này các bạn đó đấy là cái sách rất dụng nó khác rồi cái siêu khác này sách rất dụng khác này hộp khác này còn đấy đến cái chất sạc nhá đây nhân vật chính này chủ yếu là cái này thôi còn những cái này vẫn đi không còn dùng đến đúng không đây thứ nhất là cùng nhìn này đó cái độ hoàn thiện của cái hàng fake nó làm rất là tốt nhá đấy nhưng anh em nhìn kỹ nhá nhìn kỹ ở chân này này anh em có thể thấy những cái gai gai đâu những cái barrier đâu đây khi cắt bằng công nghệ của hàng fake nó sẽ không là đẹp này còn hàng xịn đây vát nhá bao giờ cái trên cái giữa của taxi nó sẽ có độ vát vào nó sẽ có độ vát vào này đây này chỗ góc này nó sẽ độ vát vào này anh em nhìn nhá các bạn nhìn nhá nó sẽ vát vào nhá nó sẽ vát vào nhá và nó rất là đều đẹp này còn cái này có ba viên nhá nhìn này đó có ba viên đấy nhá và sẽ không vắt vào đây một cái đen thăm thẳm này một cái nhìn thấy chân bên dưới này đó đấy phân biệt rất dễ luôn đúng không mở cái phân biệt được ngay đây cái tiếp nữa là mình nhìn kỹ cái này được rất là camera chắc khó nhìn lắm như cái này nhìn nhá các bạn có thể nhìn thấy bốn cái chân đồng không hai chân đồng ở ngoài chân đồng tiếp theo này xong đến mấy những cái dãy đồng chân đồng ở giữa này đó còn hàng xịn nó sẽ liền liều toàn chân đồng và chân đồng luôn khó nhìn lắm nhưng hàng xịn là liền chân đồng các bạn nhìn đâu những cái chấm chấm chân đồng đấy hàng xịn nhá đó nhìn nó đều trên đồng không đó đều một loạt trên đồng nó khó nhìn nó sâu hơn mà cái này nó nằm cao hơn đây cái chân đồng nó khác này đây. đó các bạn nhìn nhé nó không liền mà lèo chân đồng mà nó có hai nằm ở giữa rồi đó là hàng fake nhé đây là hàng fake một trăm rưỡi đây à, còn chất cái chất bên trong này nó quan trọng này rồi cái siêu cái siêu bọc bên ngoài nhé đây hàng xịn này cái này chắc là nó tương lai nó sẽ là fake thôi đó nó rất là chắc này cái siêu này rất là chắc luôn còn cái này rất là bọc đẹp này đây đó. cái xi bọc việt này Đấy, rất đẹp. cái này cái này rút lên không được luôn cái này chỉ cầm bóc từ đây ra thôi đây và trên này nó sẽ in cả chữ ra ngoài, đây đây để mình lấy nét lại camera này đó các bạn nhìn nhá, in chữ ra ngoài, đó đầy đủ như vậy luôn còn cái này rất là sập sạch và không được in chữ này đây nhìn chán chưa đó nha còn cái thông tin in về thông số nhé đây hàng của Việt Nam thì thế này đây thông tin đi thông số này những cái xương nó sẽ có dạng mờ mờ nhưng rất là rõ nét 20W bên này những cái thông tin sản xuất mua model ở chỗ này rất là rõ nét nhá còn hàng rep này hàng fake này hàng này fake này nó còn rõ nét hơn đấy bởi vì nó có còn cái xung quanh cả quả táo nó còn có những cái gai có những cái nét đậm hơn bên trong đó cái chữ thì sẽ có nét đậm nó nhạt cái chữ dưới này nó sẽ có nét đậm nét nhạt và cảm tưởng nhé cảm tưởng như nào nhỉ cảm tưởng anh em cảm tưởng như đây là một cái lớp nhựa và được phun lên được phun cái sơn lên còn đây nó sẽ khác bằng in in nó sẽ kiểu như in chìm thôi in chìm nó không phải là gò gò đâu nhưng cảm tưởng là cái sơn của nó nó sẽ in nó sẽ rất nói chung là khó tả lắm ờ, nó rất là khó tả nhưng mà khi nhìn nó mắt thường trực tiếp vào đây nó sẽ thấy nó khác đó và chắc chắn là đây nó có số số CRM này cái dãy số CRM ở đây nhá anh em nhìn thấy không nó nó sẽ trùng với hộp nó mới chung cái hộp vào đây đó đó và số gì đây nó sẽ trùng hộp ở củ sạc đấy chắc chắn nó sẽ trùng hộp nhá ok chưa đây còn số serial number ở đây này trên củ sạc fake chắc chắn nó có, sẽ có số serial number bởi vì bọn nó làm fake nó làm đủ lắm đây AP21 AP21 serial number của củ sạc fake nha không trùng luôn nguyên siêu nhưng mà Celember của sạc và hộp sẽ không trùng bởi vì sao nhỉ bởi vì là cái hộp và củ sạc sẽ hai bên sản xuất khác nhau và sẽ ghép lại thôi đó em lưu ý như vậy cái tem này này nó sẽ ghép lại dán sau thậm chí ở Việt Nam dán thế đây là củ sạc không trùng nhá chưa sạc không trùng này đây và cái nét in ấy cái in của nó sẽ rất là rõ nét kiểu rất là đậm ấy kiểu như là mình nhìn thấy là là những cái viền viền của quả táo nó sẽ đậm hơn bên trong quả táo này những cái chữ cái phông chữ nó không đều lắm này là của sạc fake này đấy nó sẽ đây nó đều như này cơ mà đó. là cái đấy là cái phân biệt anh em phải tinh tinh thật tinh mắt bởi vì bây giờ công nghệ fake nó rất là cao rồi bây giờ gần như nó rất là khó phân biệt chỉ có vấn đề mình nói chắc chắn lại là nữa này là cái khi bóc ra cái siêu này xịn này và cái siêu fake này siêu xịn nó sẽ mờ với fake cái đậm này là cái khác biệt rất đẹp này cái thứ hai là cái tem in ở trên hộp này một cái đậm một cái nhạt này đó mà một cái sắc nét một cái hơi mờ này cái thứ ba ấy là cái bao của sạc xịn và fake nó rất là chắc và sẽ có chữ in đây của fake không có nha đó anh lưu ý nha đó, cái tư là cái chân canxi bên trong một cái nó sẽ bo vào mà không có ba via một cái là rất là nhiều ba via nó rất xấu luôn và một cái là một loạt chân đồng liền mà lèo luôn ở chân trên chân tai canxi một cái là sẽ chân đồng chủ yếu tập trung ở giữa là để phân biệt nhé đó anh lưu ý này đó còn về chất lượng sạc thì mình không có thiết bị để kiểm chứng nhưng dùng chắc chắn là của sạc xịn nó sẽ bao giờ yên tâm hơn để chắc chắn nhất khi anh em đã có tiền mua 12 và 12 Pro Max để mua được của sạc tốt nhất anh em lên chọn của sạc chính hãng Việt Nam với chân tròn như này và hộp là tiếng Việt được bảo hành tại chính hãng nếu anh em ngại cái vấn đề mua với mức giá hẳn một triệu thì anh em có thể liên hệ bên mình bên mình bán sẽ rẻ hơn một chút là bảy trăm rưỡi tại điểm tại sắp tới có thể có những chương trình giảm giá rẻ hơn để anh em cập nhật trực tiếp qua fanpage của mình hoặc cái kênh youtube hoặc kênh à, hoặc website nhé thì sẽ có chương trình giảm trực tiếp cho những cái thiết bị như thế này thì có thể sẽ được giảm đó còn nên khi mua củ sạc nếu anh em chấp nhận được mức giá ở dưới 500 nghìn anh em mua thì anh em có thể rơi vào củ sạc này mình công khai giá củ sạc này mình mua với giá một trăm rưỡi mua tại cửa hàng chứ không phải là mua với giá buôn nữa nhé là 150 nghìn cho củ sạc flex này thế nên là nếu anh mua 300 là mua đắt mua 200 là mua đắt anh em chỉ mua dưới 200 thôi thì là anh em chấp nhận là anh em dùng củ sạc flex còn nếu anh em đã mua trên 200 trên 300 trên 400 anh em nên chọn hàng Việt Nam đắt hẳn lên cho nó xịn đó để mua củ sạc này nhá anh em cứ để lại comment bên dưới hoặc là anh em có thể liên hệ bên mình để mình ship COD toàn quốc cho anh em không phải đặt cọc cứ đặt hàng mình sẽ gửi và nhận hàng thanh toán nếu không nhận hàng mình chấp nhận cái phí chuyển về mình chịu đó bên mình là website là mm.vn số điện thoại bên mình là 02562 này hoặc là 0888 88 uh, 641 đấy địa chỉ bên mình là 170 lạch tranh nhá hiện tại bên mình chỉ có một cơ sở tại đấy thôi thế nên là anh em là mua cứ liên hệ với mình đó cảm ơn anh em xem clip nha nếu mà thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng xem để cảnh báo mọi người mua của sạc xịn cho 12 pro 12 pro max nha cảm ơn anh em xem clip chào tạm biệt anh em